Em xin hân hạnh mời anh hai chia sẻ với quý vị khán thính giả một trong những kinh nghiệm về nghiên cứu tiếng cười trong hát bộ. Xin anh hai nhận lời. Cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị. Cái thời giờ qua cũng đã lâu rồi, cũng là nhiều lắm rồi nhưng mà thì nghe em tôi nói thì ờ, có lẽ là cái điều đó cũng có làm vui được quý vị cho nên tôi xin ờ, thuật lại một đôi điều cái đó là thuộc về ngữ khí trong hát tuồng à, hải con tôi hồi nãy nó nói chuyện về tuồng ở bên ờ, trung quốc tuồng ở ở bên nhật Bản tuồng ở các nơi hết ở bên việt nam cái tuồng nó có nhiều cái giọng hồi nãy nó hát một giờ một giọng là nó nói cái giọng đó là giọng mé cái giọng mé là giọng ốc giọng ốc tức là giọng người người tướng người bình thường nhưng mà nó có Việt Nam nó có giọng hầu nó có giọng ngực nó có giọng gan nó có giọng ruột yeah. Dạ, cái giọng mà cái giọng mà giọng mé đó là cái giọng nói thường chẳng hạn như khi mà tôi muốn nói là ờ, tôi là nhạc sĩ Việt Nam tên tôi Trần Văn Khê thì phải nói cái giọng mé như quân nhạc sĩ Việt Nam á ngã Trần Văn Khê tự hiểu à dạ, giọng là giọng mé nhưng mà khi nói tới chừng mà giọng giọng trong ờ, giọng tướng trong trong giọng ngực hay là giọng hầu thì phải nói rằng hôm nay quân ta thắng trận thì cái giọng đó là giọng nhưng mà khi khi mà giận á thì nó nói tới qua tới giọng gan giận gan tí nhưng mà khi nào nó nhà ngươi thấy xuống ngựa đầu hàng không thôi thì bị ta bêu đầu trước ngựa rồi dạ quý giám đốc đau đớn thì giọng ruột đau đớn giọng ruột khi mà nghe chẳng hạn như nghe một cái người mà ờ, ờ, ờ, con của vua tức là điện hạ mà đang bị tử trận chống xa trà thì ông quan trung nói ra một tiếng nói vậy điện hạ đà tử đã khi mà giận người đó biết người đó khi mình thì mình sẽ trả thù nhưng mà quan văn không có la nhiều quan văn ngậm miệng ra lời nhưng mà cái cái thù đó ghê gớm hơn là con giò ông quan nói ai coi ta như sân như cỏ thì ta cũng biết coi coi ai như quán như thù thì câu này là cái câu để dạy học trò khi mà làm quan văn nói sao quan võ nói sao quan văn thì phải nói thế này ai coi ta như sân như cỏ thì ông quan văn ông quan võ thì người ừ, la nó không, không có không có hiểm nhưng mà dụ võ như ông qua vậy mà mau hết giận ai coi ta đi sao gì có thì ta không biết coi là vú ác chi thu nói vậy nhưng mà rồi chỉ đâu té xuống ngựa rồi thì thay vì cái thương đâm xuống chết rút cái thương ra lại gồm gồm đứng dậy cảm ơn nhưng mà cảm ơn những võ tướng thành ra nó ơn nghĩa này khắc có ghi xương phải nói cái giọng của tướng ơn nghĩa này khắc cốt ghi xương tuy là buồn nhưng mà không nói vậy nhưng mà con gái khi mà được ờ, một người ờ, thanh niên cứu chẳng hạn như người nga mà được ờ, lục chân tiên cứu rồi thì nó ơn nghĩa này khắc cốt ghi xương phải chuyển sang nơi ai mà buồn ơn nghĩa này khắc cốt ghi chuyển sang của tiếng Anh rồi bây giờ nếu mà nếu mà trong đó mà khi mà nó tôi nói cái đó là ngữ khí trong ngữ khí nó có cái tiếng cười cười thì nó có cười trung có cười nịnh có cười dê Đã. nhưng mà cái, cái nhiều cách để dùng chẳng hạn như trung ông quang trung mà nói chuyện mà trong đất nước bình yên vui thì nói mừng bấy nước già thảnh trị vui thái dựng nước an toàn ngư thủy phùng ngư thủy nhất quân thần hội quân thần thiên tải ha ha ha ha ha ha đó là cười trung nhưng mà nếu mà cái người nịnh muốn chiếm ngôi vua thì mới nói là ông quan già đó làm sao trao cái quyền bính lợi cho con rể mình mà hỏi ông quan cái thế này là thưa lão tướng nếu năm nay nước nhà Lâm Nguy hỏi việc cho lão tướng còn có thể giữ vững bờ cõi Hay là lão tướng phải nhờ tới à, tiện tế của bỉ nhân lão tướng Thì cái tờ cười đó là cái cười cười nịnh bạn cười dê đó nó có hai ba cách cười dê yeah. Dạ. cái cười dê mà dê hạ cấp chẳng hạn như là tiểu đồng với với, là, đi ra mà chọc với cô con gái mà à, làm à, tỷ tắc của cô tiểu thơ thì cười dê theo cái điệu con dê tầm thường cười dê như con dê rằng hạng như nói rằng em hai công tứ đã dạo vườn xem hoa nở vậy chứ em hai có muốn cùng qua cũng dạo vườn xem hoa nở không em hai <laughs> nhưng mà nếu cái dê đó mà cái dê của một cái người thừa tướng trong triều đình thì không phải dê như con dê chẳng hạn như động trác động trác khi thấy điêu thuyền đi tới để mà dâng rượu cho mình thì mặc dầu rằng thích điêu thuyền tới gần lắm nhưng mà không có dám nói nhưng mà kêu biểu điêu thuyền lại gần mà cười như con dê nhưng mà con dê này không phải con dê tầm thường con dê này là hồi nãy em tôi trần rạch tôi có làm con dê này là phải cười như cái tiếng con gà trống mà sửa sạn muốn đập mái thì thành, cho nên cái con cười cái cười đó là cái cười chinh phục cái đây là không phải tiếng tôi nói ra mà chính là bác Sao Lai người đã quá cố rồi bác Sao Lai là học trò của cụ Nguyễn Hiển Dính ở tại miền Trung cụ phân tích ra ba mươi mấy loại cười khác nhau và trong đó có cái loại cười của động tác tức là dê mà chinh phục dê mà từ thừa tướng đi xuống chứ không phải là dê cười cỡ, cỡ, cỡ tiểu tiểu đồng mà dê cho nên động trác khi thấy điêu thuyền đi qua đi lại làm cái gì mà đi qua đi lại vậy Xì lại đây một chút Xì lại đây một chút với ở nhà coi Xì lại đây một chút ha Là cái cười dê đó Là cái cười dê mà dê chinh phục Nhưng mà sau khi điêu thuyền cho uống rượu thiệt nhiều rồi Thì không còn được cái bình tĩnh với con gà trống ở trong ở trong sân mà nó lè nhè lè nhè chừng đó tuy lè nhè vậy mà cái thú tánh vẫn còn thì bác sao lai nói lúc đó cái cười phải là cái cười con heo do đó thì khi bạn sao vậy cứ đi qua đi lại rót rượu cho ở nhà mà không chịu xê là đây một chút xê là đây một chút một chút với ở nhà coi nói qua một vài cái tiếng cười ở trong ờ, ở trong ờ, hát tuồng hát bộ Việt Nam để cho quý vị nghe nó còn ngoài ra nó còn nhiều chuyện khác mà rất là thú vị xin để một dịp khác bây giờ thời giờ đã qua cảm ơn quý vị đã chịu khó ngồi nghe rất lâu và tôi xin trao lời lại cho em của tôi là Trần Ngọc Sương để nó giới thiệu cái đoạn sau xin cảm ơn quý vị